thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Sông Phổ Thạnh lại ít được biết đến hơn so với một địa danh khác thuộc phường ở nơi đây. Đó chính là Sa Huỳnh. Cái tên mà từ lâu đã trở nên không còn xa lạ đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Quảng Ngãi. Cũng như với những ai đam mê khám phá du lịch và yêu thích nghiên cứu về khảo cổ học bởi xa huỳnh không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách phương xa khi sở hữu cả một thiên đường thơ mộng với bãi biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã dài theo một đường cong hình lưỡi liềm của đứa con thần đuổi vương ra biển cả. Cùng với khu rì sọt nghỉ dưỡng với các món ngon đặc sản của biển miền Trung nằm cạnh dọc theo tuyến quốc lộ 1A mà còn là cái nôi của nền văn minh văn hóa của miền trung đất Việt là trong ba nền văn hóa của đất nước với tên gọi là văn hóa sa phình mà nhà khảo cổ học người Pháp lần đầu tiên phát hiện ra vào năm 1909 khi đã tình cờ tìm thấy nơi đây một khu mộ chum đến khoảng 200 chiếc với rất nhiều hiện vật có giá trị ở một cột cát ven biển gọi là Gò Ma Vương tại Long Thạnh, thuộc Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, cạnh bên đầm An Khê, mở đầu cho hàng loạt nghiên cứu và khai quật khảo cổ về nền văn hóa sa huỳnh trong suốt hơn 100 năm qua. nằm dọc theo tuyến quốc lộ 1A, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng tầm 60 km về phía nam, nên Sa Huỳnh không những là một địa điểm du lịch ưa thích của du khách, mà còn là một điểm dừng chân lý tưởng của những lữ khách và cược thủ mỗi khi đi ngang qua nơi đây. Khi resort nằm sát bên đường quốc lộ và bãi tắm Sa Huỳnh có chỗ chỉ cách quốc lộ 1 khoảng tầm 50 mét. Nếu có dịp đến với Quảng Ngãi, ngoài những điểm đến rất nổi tiếng như đảo Lý Sơn, thác trắng Minh Long, cảng Dung Quốc, thì sẽ là một tiếc núi nếu bạn không một lần ghé lại Sa Huỳnh. Còn nếu bạn đến đất thổ, thì đừng ngần ngại chỉ với một chiếc xe máy cọc cạch như tôi đây là bạn có thể ngao du khắp các ngõ ngách của xa huỳnh những nơi mà bạn muốn đến và tôi tin là nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thật thú vị về cảnh đẹp và con người ở nơi đây cũng như những cảm xúc tự hào có được về một nền văn hóa xa huỳnh từ thời cổ xưa của một người con đất Việt cũng giống như những điểm du lịch biển khác. Nếu bạn muốn đến biển nơi đây thì nên chọn vào những ngày mùa trời êm biển lặng là đẹp nhất. Và với tôi, có lẽ là vào những ngày mùa xuân từ tháng Giêng âm lịch trở đi sang đến những tháng hè là biển nơi đây đẹp nhất. Open Tuy vậy, vào mùa biển động, ngoài việc không được tắm biển dưới làn nước mát xanh, vui đùa từng con sóng nhỏ lăn tăng bên hàng dương rì rào trong nắng, cũng như không được ngắm cánh đồng mũi trắng tinh dưới bóng hoàng hôn. Với những cô, những chị cùng những gánh muối trên vai, in hình soi bóng cùng những làn mây dưới từng thửa ruộng thì Sa Huỳnh vẫn còn đó những nét đẹp riêng mà rất có thể bạn chưa một lần được nhìn thấy. Mời bạn hãy cùng bốn ba ký sự tôi lang thang một vòng cùng trải nghiệm. Hold me close till I get up Time is barely on our side storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And I through the highways Till my shadow turns to sun rays times and I can't seem to find a light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love that I never had seen before And now when I got you it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I hard not to go out of my mind And all I need right now is for you to stay the night But if you keep saying that you've got to leave Then I'm gonna be alright As long as you tell me that we ain't running out of time Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I hanging around, wasting time, hoping that you will drop by. And I don't pretend to know what you want. I don't even know where to start, but I'm willing to try. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say, say the words stop turning world on fire Nowhere to run, nowhere to hide Risking it all on you And I don't pretend to know how you feel Either you won't or you will But I'll give it a try Even if you're too blind to see And even if you look right through Seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue They change but in a cycle that I can't lose Each pain Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping. Savannah words have just begun. We will always take a step. Savannah, I'm coming home, We'll never be alone, The beauty of the world, Let's all take a why you still